Thì kính thưa này chúng, ở trong luật ấy, thì khi một vị tỳ kheo thọ giới phải thực hiện bốn cái điều y chỉ, gọi là tứ y, cũng gọi là bốn thánh chủng, bốn cái hạt giống của Bậc Thánh. Thứ nhất ấy là tỳ kheo phải sống bằng y phấn tảo, đấy, sống đắp y, gọi là cái y phấn tảo đấy. Rồi thứ hai, tỳ kheo phải sống trên bằng cái sự khất thực đi khất thực mà, mà sống. Bây giờ chúng ta thì thực hiện được cái việc khất thực hơi khó, nhưng thời xưa là phải như vậy đấy, phải khất thực. Đó. Thứ ba là tỳ kheo phải y vào gốc cây để mà ngủ, nghe không? Đấy, cái này là nằm trong cái hạnh đầu đà của một vị tỳ kheo. Đấy. Rồi, thứ tư là tỳ kheo y vào các loại thuốc mà đã chế biến để mà thọ hoặc là Phật tử cúng dường. Thời Đức Phật thì Đức Phật lúc đầu cho một vài cái loại thuốc rất đơn giản, trong đó có một cái loại thuốc gọi là uống nước tiểu của con bò, thưa đại chúng. Đấy, nước tiểu con bò chữa được bệnh. Ừ. Đó. Thì thưa đại chúng, chúng ta thấy đấy, bốn thứ phải không? Mặc này, ăn này, chỗ ở của vị tỳ kheo thật sự là hết sức đơn giản không có gì cả Đấy, ăn mặc ở bốn cái điều y của vị tỳ kheo này à, mặc thì mặc cái y đơn giản à, xưa gọi là y phấn tảo bây giờ thì là mình là cái mảnh vải lành lặn mình không phải đi nhặt vải ở nghĩa địa về hay là vải bó à, xác hay là những cái vải ở bãi rác ừ, bây giờ vải sẵn thì không phải mặc cái đấy nhưng ngày xưa là phải mặc cái đấy phải rồi đi khất thực xin ăn đó. Dạ. rồi ngủ dưới gốc cây hoặc là nếu mà à, có ai ta cúng giường cho chỗ ngủ phòng ngủ thì có thể được ngủ nhưng còn thường là tỳ kheo nên ngủ ở, ở dưới cây ở ngoài nơi trống đồng trống không? đấy trong cái hạnh đầu đà là có cái hạnh này dạ. thế rồi thuốc men thì thọ dụng cái thuốc men cũng khá đơn giản thôi nghe không đấy. nếu mà không thì chỉ được uống những cái thuốc đơn giản còn có phật tử cúng cho thì mới được uống cái, cái thuốc tốt tốt đó thì đại chúng thấy một vị tỳ kheo sống cái đời sống như vậy thật là thiểu dục và rất đơn giản thì không có lý do gì để mà hờn giận oán thù ai cả vì tỳ kheo khi xuất gia thấy đời sống của mình rất đơn giản cái mạng sống của mình cũng rất xem nhẹ rất đơn giản tài sản không có gì ba y và một cái bình bát. Như vậy thì có tranh đua với ai đâu mà phải hờn giận, phải oán thù. Đấy. Cho nên ý, vì tỳ kheo có các cái duyên để mình nhẫn, để mình nhẫn. Trong Kinh Di Giáo thì Đức Phật có dạy, người xuất gia học đạo không mong cầu thọ hưởng dục lạc mà lại còn ôm lòng hờn giận thì không thể được Ví như trời quang mây tạnh mà lại nổi sấm sét là điều không thể có. Đấy. Người xuất gia tu hành là cái người sao không không mong cầu để thọ hưởng dục lạc thế gian nữa. Người xuất gia là như vậy đấy. Người ở thế gian thì còn mong cầu thọ hưởng các cái thứ dục lạc, họ còn tranh đấu, họ còn đủ thứ thì họ có thể sân giận, ác hại Chứ còn người xuất gia thì không phải đặt cái mục tiêu là để đi tu, để thọ hưởng dục lạc, phải không? để ăn trên ngồi trước, để ăn sung mặc sướng, không phải. Đấy. Mà người đi xuất gia là người để từ bỏ tất cả những các cái, cái dục lạc thế gian. Cho nên ấy, Phật mới dạy là nếu người đã như thế mà lại còn ôm lòng hờn giận thì nó không, không có lý. À. Ví như trời đang trời quang mây tạnh mà tự nhiên lại nổi sấm chớp, không có lý, không có điều đó xảy ra. Đó.